mà duy sẽ giải thích tại sao duy đổi bây giờ cũng beo á là tập là tập nhanh không có sử dụng cái này tại sao tại sử dụng cái này nó lâu đâm beo á là mà tập hai cục á thì sử dụng cái này nó hơi nó hơi vướng nên duy không thích duy à, thay vào đó là duy tập nhanh hai cục đâm beo không không lâu được bạn đó là ý đồ để chúng ta phong cơ phong cơ nha go giờ lên hai chục bao nhiêu rep em tập uh, mệt nghỉ tập đuối nghỉ không có hai điểm rep nhưng mà tối thiểu là phải 8 rep nha tối thiểu là 8 rep nghỉ một phút thôi trong phòng gym á nếu mà chúng ta làm mất đi cái cảm giác cái feeling là cái buổi tập ta thất bại cái mà duy muốn truyền tải với các bạn đó là ngọn lửa là feeling là là cảm hứng ghim chứ không phải là ừ tập bài này kết hợp bài này kết hợp bài này nó ra được cục cơ này cái đó là mấy thằng lừa tình trên mạng nha vô hai ba bốn năm 25 Duy đang bị ờ, cúm ờ, các bạn Cúm corona đó bạn Tập cái này không có thả hết tay Nha Nhìn nè Không Duy thả tới đây nè Không có để như vậy nha Đó vậy ha Thả tới đây nè Xong rồi giật á Mấy cái đầu á nó còn mạnh á Giật lên đây Phun răng Mấy cái sao mà nó tê nách rồi đó Giật nhiệt vậy thôi Động liên tục Đó thả chậm đúng không anh? Lên chậm, xuống chậm Không, bài này cứ thả tự nhiên đi Bài này thả tự nhiên Tại vì mình tập ở trong một buổi tập á Nó cần phải có nhiều cái cách kích thích cơ khác nhau Nếu mà chúng ta chỉ có một cách là ừ, thả chậm xuống nhanh, thả, thả chậm lên nhanh, thả chậm lên nhanh đó, để nhanh cho em Set mấy rồi? xếp 3 16 rep một set 25 kg một set mà đến có 16 rep lận hơn cả mấy set trước Quá đỉnh Cố gắng duy trì cường độ 10, 10 lưa, 15 20 con 30 Thì cái này rep cuối Rep cuối chơi hết mình đi Tầm này bộ đạo lý gì hả? Chơi hết rồi luôn Hết mình luôn Để xem đánh Duy thực hiện bao nhiêu rep trong set này Set cuối cùng Đấy. Bắt đầu Đấy. Một Hai không sao Không sao, quá tuyệt vời Tổng cộng là khoảng 25 à, giây Vậy là đã hoàn thành xong một set rồi các bạn Dumbbell row Cha phục hồi Không có hả? Đang thở uống chưa nổi là một chiến binh thể hình đồng thời là một giám đốc Zimmer với tinh thần máu lửa nhiệt quyết chân thật vui nhộn Má Mắt như mắt trăng Nặng quá rồi, nặng Được đầu tư với kinh phí siêu khủng Tuyệt kỹ, tinh hoa và đẳng cấp thể hình Yêu phố tập trạng gói gọn trong duy nguyễn diêm phổ tầng 5 được ghi hình tại BBT quận 12 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành.